bộ đồ bao nhiêu tiền anh em gạch khác ơi du dương quá <laughs> ok thôi thì các bạn xem bộ đồ của mình nè à. đây đó chính là bộ à, outfit của mình mọi người ạ à. thì đôi giày của mình thì mình à, mua với giá là một triệu rưỡi đó giày của mình cũng rẻ thôi có một triệu rưỡi thôi đấy quần á thì à, khoảng ba trăm rưỡi ok quần jean ba trăm rưỡi áo bên trong của mình á thì mình mua hình như là giá của nó khoảng 400 áo khoác bên ngoài là 600 nha đấy là cũng đừng triệu rồi đấy à, mắt kính mắt kính hai triệu rưỡi mọi người à cái mắt kính này khá là đắt hai triệu rưỡi ok ui ui anh nào đẹp trai thế ui ui ôi chào ôi, em dạ dạ dạ em em chào anh à, anh anh cho phép em hỏi anh tên gì ạ à? anh anh tên là cu john em ạ à. anh tên là cu cu john hả ok ừ. rồi à, anh cho em hỏi là bộ outfit anh đang mặc trên người là bao nhiêu tiền ạ à? em hỏi đúng người rồi đấy bây giờ tuy là cái bộ outfit này của anh ấy là nó nhìn hơi đơn giản nhưng mà nó rất là man tinh tỷ em ạ tiền tỷ luôn ạ à? ui này, áo kéo này áo sơ ờ, à, nhầm áo thun này là 250 triệu What? áo 250 áo 250 triệu rồi limited tiền cái đầu tiên trên thế giới luôn đầu tiên luôn còn cái quần nè cái quần, cái quần. này thì rẻ hơn xíu 100 triệu thôi cái quần trăm triệu đây giày này là 1 tỷ hai đôi giày một tỷ hai cái dòng này nè cái dòng này là dòng người đâu đâu đâu dòng nào gu gu chì ờ, dòng gu chì ừ. dòng gu chì ba tỷ ba tỷ cái mắt kính cái mắt kính sao cái mắt kính này là hai hai hai trăm triệu hai mắt kính 200 triệu ừ, còn, còn, cái tóc còn ờ, cái nón này là 560 triệu em ơi ôi ừ, còn cái nhựa cái đầu tóc này của anh là anh nhuộm ờ, năm năm mấy triệu ấy anh nhuộm bên Trung Quốc đấy Trung Quốc đấy ôi xịn hết anh nhuộm bên Hàn Quốc mới đúng ôi thôi từ nãy giờ mới gặp một người đại gia các bạn à mặc bộ đồ nhìn rất là bình thường nhưng mà đến mười mấy tỷ luôn các bạn à quá khen em quá khen anh ngại chứ thôi thôi thôi thôi anh trả mít cho em đi anh anh anh nổ tung hết cái mít em lên rồi Dạ em uh, chào chị Cá Mui Chị Cá Mui có dạ. thể giới thiệu bộ outfit của chị hôm nay là bao nhiêu tiền không ạ? Gì, ghê vậy? À, outfit của mình uh, nói chung là cái giày này hình như là bao nhiêu tạ? trăm tám này Cái quần thì... Giày trăm tám còn bao nhiêu là tuần trăm rưỡi quần trăm rưỡi áo trăm ờ, tư áo trăm tư ôi cái tóc này cả bộ make up này là hôm nay là 300 trăm wow. với cả, với cả này là vô giá các bạn nhé Khuôn mặt vô giá, ok ok Ủa, ờ, Sao vậy? <laughs> À, gì? À không gì Thích ý kiến không? Ý À không gì, không gì ạ, dạ dạ Cho dạ, em xin lại cái Cho em xin lại cái mic gì ạ Dạ vâng, à, em ờ, chào chị Timmy Chị Timmy có thể nào cho em biết được rằng là bộ outfit của chị hôm nay đánh giá bao nhiêu tiền không ạ? À? Ok, bây giờ em muốn biết đúng không? Chị, chị, chị xuống, chị xuống, chị xuống Rồi, vâng, vâng, vâng Đôi giày đầu tiên em đây này đó dạ. Đôi giày rẻ lắm em mua hai triệu gửi, ở vậy hai triệu Ui. rồi vậy hai triệu gửi, rồi rồi rồi bộ đồ chị triệu gửi, bộ đồ một triệu rưỡi cái áo áo áo yếm triệu gửi, à gồm gồm gồm áo cáo bên trong nhiều cáo bên trong nhiều à, à, à. Ờ, áo trong áo trong này là hình như là 400 em mà bốn trăm mà cái cái cái tóc chị làm nhiêu tiền nha chị làm xương xương thôi cũng giá học sinh sinh viên là có 4 triệu Ôi, cái tóc 4 triệu ui giá học sinh sinh viên cả mui làm sao bạn được cái tóc 4 triệu này cả mui trời ca mui tóc chị ăn đứt không bay màu nè em từ phim tin heo tiên tới giờ không không hề bay miếng Ôi, nào tóc luôn. không hề phai màu luôn nha mọi người đó hai năm trời chưa phai màu wow đỉnh cao đỉnh cao gì vậy bé ơi tóc chị 5 triệu bé ơi tóc cả mui tóc cả mui năm triệu oh. à, tóc bà phủ màu nha mọi người bà phủ hai lần chứ mình đi phủ lại là hơn ăn đứt bà rồi nha mọi thôi, người thôi thôi nói chung là nói chung là ca mui hơn rồi à, ca mui hơn à, ờ, triệu rồi à. bỏ đi dẹp đi 50 ngàn à, dạ vâng em uh, chào anh Dô ạ à. uh, em thấy rằng là anh đang mặc một cái bộ đồ khá là đẹp ấy anh có thể nào cho em biết là bộ đồ anh bao nhiêu tiền được không ạ à? um, cái áo 2 triệu 2 triệu ừ. ôi cái quần 2 tỷ What? Quần 2 tỷ Ôi, ôi sao cái áo này 2 triệu mà cái quần này 2 tỷ là sao? Tại cái áo nó bảo vệ những thứ không cần thiết Mình phải ở trần đúng không? Còn cái quần à. là bảo vệ những à. thứ cần thiết Là cái quần này nó bảo vệ một số cần thiết cho nên là Một <laughs> <laughs> số thứ cần thiết cho nên là nó đắt đúng không? Đúng rồi, ok ok Còn đôi giày, đôi giày Đôi giày, đôi giày 50 ngàn, 50 ngàn 50 ngàn Đôi giày 50 ngàn Ủa cái gì sao mặc bộ đồ gì đâu mà áo 2 triệu quần 2 tỷ mà đôi giày có 50 ngàn vậy ai mà biết được tại vì đôi giày có không được không có cũng không được Hả? à, à ok ok rồi rồi cái tóc anh à, nhộm hết nhiêu tiền nè tóc này hả tóc này nhộm hết bốn um, một triệu rưỡi một triệu rưỡi mà có cái này hay lắm nè Đâu chưa ra màu nó phai mẹ chưa ra màu nó phai luôn rồi. ok rồi rất cảm ơn rô à, ủa mà bộ rô tính đi lấy vợ hay sao mặc đồ nhìn kỳ vậy đánh chụp hình à lấy vợ gì ba trời quỷ sướng à chụp hình à. à. à. hả chụp hình hả vô bd chết rồi chết rồi à, dạ um, Ủa, em chào chị ờ, à, dạ vâng à, chị cho em hỏi là bộ đồ outfit chị đang mặc là bao nhiêu tiền đấy ạ à? Ờ, bây giờ nói sơ sơ về khuôn mặt của mình ha Khuôn mặt của mình là trị giá 300 ngàn Đó Ui Trang điểm hả? Đúng rồi, 300 Ui. ngàn các Trang điểm hết 300 ngàn, ok Đấy, cái kính, cái kính, cái kính, trời ơi, cái kính, hàng hiệu các bạn ơi, 100k Kính hàng hiệu trăm ngàn, của hàng hiệu có trăm ngàn ta Ờ, ok, ok, ok, rồi, rồi Đây, à. cái bộ đồ này bộ đồ gần một triệu luôn bộ đồ à. gần một triệu à là luôn cái cái cái váy với lại cái áo luôn hả nó nhìn này nhìn này đó thấy không à, xịn xịn xịn cái này là vàng thiệt hay vàng giả chị à, Vàng thiệt nhưng mà mạ vàng Vàng thiệt nhưng mà mạ vàng Vàng, vàng thiệt mạ vàng à, Nói chung là vậy á à, à ok ok ok Đây đây đây đây đây Cái bốt mới sắm hôm qua luôn Đấy Cái đôi bốt này nhiêu chị? Bốt này 300 Post 300 Ui cũng là Một cái quan trọng nhất là cái này Đâu cái nào iPhone 11 hay 12 đây chị Đây chính là iPhone 11 Pro Max 64GB Ui xịn quá vậy dạ, dạ cảm ơn chị Từ nãy giờ mới thấy có một người chân thực như chị Chứ mấy cái ông này nổ quá Nói ông này nổ quá ông kia cũng nổ luôn Ôi trời ơi Em xin lỗi anh em xin lỗi anh em xin lỗi anh em xin lỗi anh Ui ui hot boy hot boy Ờ, anh ơi anh ơi anh ơi cho em hỏi cho em hỏi này với um, bộ đồ mà anh đang mặc trên người bao nhiêu tiền hết ôi gì vậy nghe không rõ à dạ em muốn hỏi là bộ đồ anh đang mặc trên người là bao nhiêu tiền á anh à bộ đồ à hôm nay dạo ngoài bận quá bộ đồ mà dạ mình cũng hô điều kiện lắm mình rẻ mà thì uh, kể qua nhá à vâng vâng ừ. áo ngoài là tầm khoảng 4 tỷ ôi cái áo khoác mà 4 tỷ ôi xịn đấy à, limited limited luôn 4 tỷ ôi dạ dạ còn gì nữa cho không áo mặc uh, lót sơ sơ tỷ rưỡi ôi cái áo bên trong tỷ rưỡi tỷ rưỡi ôi còn cái quần anh à cái quần à cái quần này thì bằng nửa giá trị của cái áo thôi rẻ mà cái này 4 tỷ cái này có 2 tỷ không ôi quần 2 tỷ là 6 tỷ ôi 2 tỷ 6 tỷ đấy cái đôi giày cái đôi giày đôi giày này à đôi giày này thì ờ, do là mình mua gọi là mình cũng không thích lắm ấy vì bởi vì nó có màu đen đấy à. nó hợp với cả bộ này nên mình mua thì giá của nó cũng rẻ thôi 3 tỷ ôi đôi giày 3 tỷ, 3 tỷ. Ôi, ôi còn cộng cộng dây chuyền cộng dây chuyền ở trong dây chuyền này là cái này thì trông nó hơi cũ cũ thì thôi nhưng mà nó là đồ cổ đồ cổ luôn đồ cổ từ cái hồi mà người ta còn chưa phát hiện ra bạc là mình đã có bạc để đeo rồi <laughs> đấy là mình ờ, cái vòng này là không không gọi là vô giá luôn vô giá luôn bây giờ đợt trước có người trả 2 triệu đô nhưng chưa bán ôi trả 2 triệu đô mà không bán ôi xịn vậy ờ, đồng hồ nặng gọi là một một một tỷ viên kim cương Ôi, đâu, đâu đâu để em coi đồng hồ này nhìn làm ôi một viên này là bằng một căn nhà một viên bằng một căn nhà ôi rồi đếm, đếm đếm hộ mình bao nhiêu viên đây thì là bấy nhiêu tỷ đó cứ nhân đấy à, là, nói đấy. chung là cái GoPro mới mua này thì ngày hôm qua rẻ thôi mua có 15 triệu nhưng mà nói chung là chỉ quay một lần thôi về cho trẻ con chơi thôi à trời mua cái máy quay phim về cho con nít chơi cho luôn con nít chơi cầm này cầm này chọi chọi chó chọi gà gì á ok ok nào đem quay cái outfit của anh coi trời ơi chất quá anh ơi đi ra dạ dạ tao cảm ơn anh Ê, ờ, ờ, chết quên quên cái mít trẻ <laughs> mang đồ mấy mấy trăm tỷ mà không ăn cắp cái mít của ta gì <laughs> quá